Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với em cái bộ hột tài xỉu mới nhất của năm 2020 Thì với cái bộ hột tài xỉu này, nó là báo dung tài xỉu anh em nhé Đấy, cho nên cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối Nó không như những cái dòng mà báo mặt ngày xưa đấy, Báo mặt ngày xưa đấy thì cái tỷ lệ phản nó rất là cao Và anh em vào sân chơi ấy, anh em rất là khó chơi anh em nhé Thì à, cái bộ hột báo dung tài xỉu này đây thì nó rất là đẹp em nhé đấy nó không khác gì hột trợ anh em ạ em à, thích em à, có thể là bo tròn cắt âm phá tiếng để chống lại tất cả các thầy thợ em nhé thì với cái bộ hột báo dung này đấy nó có đầy đủ kích thước 11 12 13 14 để phù hợp với sân chơi của anh em thì đi kèm với bộ hột báo dung này nó là một máy báo dung đây rất là nhỏ gọn anh em nhé nó bằng hộp quẹt thôi em có thể để đâu cũng được cái máy này thì nó sử dụng pin 5 đến 10 ngày tùy thuộc với cái tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít anh em thay pin cho tôi đấy rất là tiện lợi nhé đấy bộ đồ này là bao gồm một máy báo dung và một bộ hột anh em nhé khoảng cách của máy tới bộ hột là 3 mét quay đầu anh em không nên đi quá xa em nhé đấy là cái phạm vi hợp lý nhất anh em ạ thì cái bộ hột báo dung này đấy đấy nó có thời lượng sử dụng là 3 tháng em nhé anh em có chơi hay không chơi thì nó cũng tự hết tác dụng thôi bộ này là sẽ bao cho anh em là thử lâm châm này xoay đèn này ngâm nước muối nổi này kể cả chả hột chả vụn ra không có tăng tích gì anh em nhé và bao các máy già ở sân chơi như em biết rồi hiện nay ấy, ở sân chơi ấy, nó bao giờ nó cũng có máy già đấy cái bộ này bao các máy già không thể bắt được anh em nhé đấy thì làm clip tôi cũng ờ, bật cái đồng hồ bấm giờ lên chứng minh với anh em clip của tôi nó là hoàn toàn bình thường không chỉnh sửa không cắt ghép anh em nhé thì sau đây đấy tôi sẽ thử luôn cho anh em thấy được cái bộ hộp này là 100 phần trăm là không tan anh em nhé đầu tiên tôi sẽ xoay đèn cho anh em này Đấy, em rõ hột rất là trong không khác gì hột trợ anh em nhé thì đây nó là cái sản phẩm mới nhất của năm 2020 Đấy. Đây, em rõ Đấy. Nếu là hột công chuyện thế hệ trước đấy thì anh em xoay đèn này bao giờ nó cũng gợn đục Đấy, không bao được trong suốt như này anh em nhé hột rất là trong nhé đây tôi cũng chứng minh luôn đĩa của tôi là hoàn toàn bình thường Đấy, đĩa xoay xuyên đây anh em nhé nắp cũng vậy này Đấy. Đấy, nắp chợ là bao giờ anh em xoay để xoay xuyên này anh em nhé trên tay tôi này thanh nâm châm đây nâm châm trắng thì rất là hít anh em nhé Đấy. À. À, nâm châm hoặc không hít nhé Đấy. đĩa cũng vậy Đấy, em rõ à. nắp đây hoàn toàn là bình thường nhé Đấy. những cái đồ công chuyện như ngày xưa đấy anh em thử nâm châm này chắc chắn sẽ hít anh em nhé Đấy. Đấy, tôi sẽ sử dụng búi luôn cho anh em này đây em rõ hột là nổi hoàn toàn bình thường này Đấy, nổi đều xó mặt luôn không khác gì hột chợ nhé Đấy, cái bộ hột này đấy nó cải tiến hơn rất là nhiều Đấy, nó không như thế trước thế trước thì rất là dườm già rất là khó chơi em nhé đấy, nó chỉ đơn giản là một bộ hột và một máy bao dung anh em có thể đứng hoặc ngồi tùy ý miễn là ở cái phạm vi 3 mét quay đầu đấy là nó sẽ báo dung cho em biết chính xác được tài hay xỉu anh em nhé rất là ok đây máy báo rung đây tôi ờ, sẽ bật máy lên là test thử luôn cho anh em anh em nhé anh em lưu ý nhé máy báo một rung thì em ấy xỉu máy báo hai rung anh em tài tôi anh em nhé máy báo một rung đây em ấy xỉu này xíu này 10 nút này đấy thì cái bộ hột này đấy anh em có thể bo tròn tắt âm phá tiếng đều được anh em nhé máy báo hai dung anh em đánh tài tôi tài này Đấy, anh em có sóc dài cũng được máy vẫn báo bình thường cho em biết được anh em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 11 nút đồ thì rất là hiệu quả thôi đấy đó là một trăm phần trăm chúng ta cho nên anh em yên tâm anh em áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em ấy tài tôi tài này đây tôi để ở đây để em cảm nhận cái nhịp rung của nó nhé chứ máy thì rung rất êm anh em ạ Đấy, anh em cứ để trong người để sát với da thịt của mình một mình anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé đây máy báo một rung anh em đánh xỉu tôi xíu này đấy xíu nhé Đấy, anh em mà quan tâm thì có thể liên hệ tôi qua số điện thoại 0903 0240 tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy máy tiếp tục báo một rung đây anh em đánh xíu tôi xíu này 9 nút rất là ok thì cái bộ hột này là nó có thời lượng sử dụng 3 tháng anh em nhé anh em lưu ý cái thời lượng cho tôi hết 3 tháng anh em muốn sử dụng tiếp thì em có thể liên hệ với tôi lấy thêm cái bộ hột này về kết hợp với cái máy báo dung này anh em chơi tiếp anh em nhé máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này tám nút rất ok đây là cái sản phẩm mới nhất của năm 2020 anh em quan tâm tới cái bộ hột báo dung tài xỉu này thì em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0903 02 túi không này tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé